空，听，听，存在。 tí nữa nhà mình đây ve chai ôi ông một đống luôn tí nữa của bé cho còn một đống ve chai của bé tái chế cho con đèn ông đẹp nào à. của bé nhá nào à. không ok thế đi thôi Đâu, cu giật thêm mấy cái dây nữa đi Đây, đây, đây Ui, cu măng nè Dây non Làm sao mà rung được nè. Ờ, không? Bao nhiêu cái nam thò Giống như lâu tàn này con Thánh chỉ tới Tiếp chỉ Nhanh lên <laughs> Phải dùng mất rồi <laughs> Tiếp chỉ thật à thôi đây cô bé không có giấy bằng kính có mỗi giấy này thôi kệ ăn giấy này được